Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha um, Chuyện là mình muốn tâm sự với mọi người một chuyện á Là có một hôm kia Mình đang sáng ấy Thì vô tình bắt gặp được cuộc hội thoại của um, Cô Bân Hữu Tiếu và chủ quán hôm nay á, cuộc hội thoại đó là như vậy nè Cái nhà kia Có cái thằng con trai kia kìa Đẹp trai lắm thưa bà um, Học hành cũng vậy, Công việc cũng ổn định Nhưng mà tiếc một điều là không chịu lấy vợ nó bị gây đó bà ơi vân vân vân vân à, ờ, mình cảm thấy á, là cô chủ quán á, cũng cảm nhận được sự quá đáng trong lời nói của đối phương á, nên là phản hồi lại cái này là bà nói chứ tôi không có nói à nha à, một câu hỏi thoại ngắn thôi nhưng mà cũng mang lại cho mình nhiều suy nghĩ và câu chuyện này không chỉ của riêng một mình chia cho LGBTQ+, mà mình nghĩ các bạn trong cộng đồng cũng quá quen thuộc và không còn lạ lẫm gì với câu chuyện này nữa rồi. Trước khi đi tới với video của mình á, thì nếu mà bạn cảm thấy thích kênh của mình á, thì hãy đăng ký kênh cũng như là comment lại để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến cho bạn thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. LGBTQ plus có lẽ là mọi người cũng cũng quen với cụm từ này rồi nhưng mà mình xin phép nói rõ lại một lần nữa LGBTQ plus là viết tắt cho cụm từ L là lesbian G trong gay bisexual song tính luyến ái transgender, chuyển giới, queer, có xu hướng tính dục hoặc là bản dạng giới khác biệt. Hoặc là không nhận định mình theo bất kỳ những nào. Hoặc là cũng là questioning, là đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân. Dấu plus á, là thể hiện sự đa dạng của các nhóm còn lại trong cộng đồng. Mọi người thông cảm cho mình cứ nhấn mạnh cụm từ LGBTQ+, nha. Vì mình quan điểm á, là khi mà mình nói cái gì á, thì mình phải có trách nhiệm với những gì mình nói. Khi mà mình nói về đề tài này á, thì ít nhất mình phải tìm hiểu kỹ những cái từ basic nhất trong cộng đồng ừ. và nếu mà mình có lỡ nói sai dễ thì mong các bạn thông cảm cho mình nha ok giờ thì bắt đầu luôn vào clip thôi theo mọi người ấy thì tính cách gì mà một người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nên có cá nhân mình thấy ấy, là tính cách đầu tiên đó là mặc kệ sự xúc phạm không phải hùng hổ phản ứng lại những cái lời xúc phạm đó cũng không phải là im lặng nhẫn nhịn mà cứ để trong lòng chỉ đơn giản là mặc kệ thôi mình thấy nha sẽ có người này người kia chứ à, nhưng mà mình cảm thấy đa số các bạn thì sẽ nhạy cảm nắm bắt được trong những cái lĩnh vực nghệ thuật nhưng mà chính vì nhạy cảm á nên là các bạn thường để tâm quá nhiều tới những cái lời nói của những người xung quanh uhm, các bạn biết sao không các bạn nên làm rõ là có những chuyện các bạn có thể kiểm soát có những chuyện các bạn không thể kiểm soát cái miệng ấy là miệng của người ta còn thứ mà bạn có thể kiểm soát đó chính là suy nghĩ của chính các bạn uhm. hãy trao dồi nội tâm của các bạn thật là mạnh mẽ để mà những cái lời xúc phạm đó không thể đi vào đọc của các bạn được ok uhm, nghe mình nói nè bạn đặc biệt theo cách của riêng bạn mà đã đặc biệt rồi ấy thì chắc chắn sẽ bị xì xào bàn tán như câu mình vẫn để bên IG của mình á là bạn chung chung á thì sẽ không nổi trội bạn khác biệt á thì sẽ bị nhận xét nhưng bạn được tự do được sống làm chính các bạn chúng ta sinh ra trên đời nhiều hơn là chỉ mọi tức giận nghĩ kỹ đi có phải á là họ không thể sống như cách của bạn họ không dám sống cuộc đời mà họ mong muốn nên kích từ cái sự bất lực đó họ đâm ra ghét những ai làm được hơn họ không về phần các bạn đi có phải á là người ta đã tác động được vào bạn làm bạn tổn thương á nên bạn mới tức giận không tới đây á thì mình mạnh dạn kêu mọi người học theo mình nè. um, mình không dễ giận mình không chia cảm xúc kể cả cảm xúc tiêu cực cho những người không quan trọng mình luôn cố gắng làm theo điều đó Ờ, và tâm lý của một người á, thường sợ hãi những thứ mà người ta không biết rõ nên bạn cứ rộng lượng coi đó là một sự vô tri đi ha còn nếu mà những người ngoài kia đi xa hơn sự xúc phạm thì đó lại là một vấn đề khác mà mình không bàn tới trong clip này tính cách thứ hai ấy, đó là tự lập tự đứng trên đôi chân của mình ừ. lúc trước á, có người nói với mình là người trong cộng đồng thì nhất định phải thành công ờ, có người khác lại phản biện ấy là không thành công thì không được là người trong cộng đồng mà ý kiến của mình thì là con người với nhau á ai lại không muốn bản thân mình thành công chứ phải không ừ cá nhân mình nha nếu mà mình hiểu ý tốt của cả hai ý kiến trên chứ nhưng mà nếu mà bắt buộc bắt buộc phải chọn một quan điểm để mà theo á thì mình xin phép chọn quan điểm một là người nên có ý chí ừ. và mình xin phép á đưa ra phản biện của bản thân về cái lý do mà mình chọn quan điểm một đó là um, đối với mình á thước đo thành công á không nhất thiết phải phụ thuộc vào những thứ, thứ vật chất xa hoa ở bên ngoài nếu mà nói như vậy á, thì chẳng phải giờ phút này mình là một kẻ thất bại sao <laughs> thành công đối với mình đó um, đó là được sống cuộc đời mà mình muốn sống đó là chính bản thân mình hạnh phúc với những gì mình đang làm ừ. uh, đối với mình đó mỗi ngày được cười thật là sảng khoái á, đó đã là một thành công rồi <laughs> và theo quan điểm đó của mình á, thì cả hai ý kiến trên đó thực chất chỉ là một mà thôi ừ và bonus thêm á để mà có thể sống cuộc đời mà mình muốn á thì có một điều á là bạn phải tự kiếm ra tiền độc lập về tài chính chia tay ra xin tiền bất kỳ ai á đều không thoải mái đối với mình là như vậy ừ. um, thậm chí á, là phải nhìn sắc mặt của họ mà bạn thử nghĩ đi khi mà nhìn sắc mặt của một người để mà sống á, thì thôi rồi làm thế nào mà bạn có thể sống được cuộc sống theo ý mà bạn muốn chứ phải không vẫn là làm người thì nên có ý chí tự đứng trên đôi chân của mình ừ. tính cách thứ ba là một trái tim thuần khiết um, cái này mình thấy giống một cái đặc điểm hơn là tính cách <laughs> nhưng mà nhưng mà bỏ qua đi ha vô ý chính nè um, mình hỏi bạn bạn có tin vào tình yêu không bạn bạn có yêu mình cả con tim hay là chỉ muốn quan hệ để mà thỏa mãn thể xác thôi cái này mình hỏi thật trong clip ấy vì làm clip có một mình mình à nên mình xin phép tự hỏi tự trả lời trước vậy đó là mình tin vào tình yêu mình biết khi mà mình nói ra câu đó thì có thể có vài người xem trong clip này á um, sẽ cười vào mặt mình nhưng mà mình không kiểm soát được những cái thứ bên ngoài như vậy mình chỉ làm chủ được suy nghĩ của bản thân mình và mình không quan tâm tới những lời sĩ vả của những bạn đang cười vào mặt mình mình một người từng bị tổn thương rất nhiều trong tình yêu ừ, vẫn chọn tin vào tình yêu và vẫn muốn yêu hết mình. Ừ. Mình còn nhớ có một cái phân đoạn trong phim The Name Engraved in My Heart. Um, khi mà xem được phân đoạn ấy, mình khá là sốc luôn ấy chứ. Khi mà ra hán á, cho ông chú trung niên sờ mó trong công viên ấy, sờ mó theo đúng nghĩa đen mà mình không tiện đề cập đến trong clip ấy, thì um, Gia Hán mới đẩy ông chú trung niên ra và nói chúng ta không giống nhau. Cả hai đều thích con trai thì khác nhau ở điểm nào? Có lẽ với Gia Hán á, tình cảm của cậu nhiều hơn là chỉ muốn thỏa mãn về mặt thể xác là muốn một sự gắn bó ở con tim tìm kiếm một sự đồng điệu trong tâm hồn thì mình hỏi bạn đó um, bạn có tin vào tình yêu không bạn yêu bằng cả con tim hay là chỉ muốn quan hệ thỏa mãn về mặt thể xác thôi tình yêu chỉ là phụ đối với bạn mình hỏi bạn đó đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay bạn làm chủ cuộc đời của bạn bạn chọn chủ động làm theo những cái lời khuyên ở bên trên hoặc bất kỳ lời khuyên nào mà bạn cho là hợp lý, phù hợp với bạn, quyết định là nằm ở bạn. Ừ. Mình chỉ đưa ra một cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình thôi. Ừ. Và đương nhiên á, là sẽ vẫn có thiếu sót chứ, nên có gì á, là mong mọi người thông cảm cho mình nha. Tính ra soạn hết cái content á, khi mà kiểm tra lại á, thì mình cảm thấy bản thân mình sai sai ấy mọi người. Tại vì mình đặt tựa đề là những cái tính cách mà LGBTQ+ cần có. Um, Giống như kiểu mình tách biệt LGBTQ+ với những người diện tính khác vậy đó. Nhưng mà mình không có ý đó nha mọi người, mong mọi người hiểu. Ok, mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình và nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki.